Hello hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đến với buổi livestream tối nay của Quang Dũng DVD Hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn tại sao phần lớn các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường bị thua lỗ hoặc là trắng tay vào đúng cái thời điểm quan trọng nhất hay chính là điểm then chốt ạ. Ở điểm then chốt ở đây thì à, Dũng đang nói với quý vị các bạn đó là điểm then chốt ngược ạ. Và đây là bốn nguyên nhân dẫn đến phần lớn chúng ta bị mất hết tiền ạ nguyên thứ nhất là khi mà chúng ta thấy rằng cái những đợt và sóng hồi này chúng ta cứ kỳ vọng là thị trường điều chỉnh VN30 điều chỉnh VN Index điều chỉnh nhưng thực tế là cổ phiếu thị trường tiếp tục đi lên trong quá trình tiếp tục đi lên mà chúng ta kỳ vọng nó không giảm và chúng ta ờ, sau đó thì chúng ta không thể chịu được nữa bởi vì chúng ta đợi quá lâu đợi ngày 1 nó vẫn lên đợi ngày 2 nó vẫn lên đợi ngày 3 nó vẫn lên đợi ngày 4 nó cũng lên và chúng ta thường thông thường là chúng ta sẽ mua vào đúng cái thời điểm đỉnh lúc mà cổ phiếu nó cho chúng ta dễ mua nhất đây là lý do vì sao rất nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức mà không biết cổ phiếu chúng ta đang ở giai đoạn nào chúng ta chỉ quan tâm đến trên thị trường là các chuyên gia báo chí à, những cái người mà chúng ta gọi là những nhà thị trường á, viết những bài báo viết những cái thông tin rất là tích cực nên khi mà chúng ta mua vào vào những cái địa điểm mà chúng ta không mong muốn và đấy là lý do vì sao rất nhiều nhà đầu tư thông thường đã mua cổ phiếu vào đúng cái thời điểm chúng ta gọi thời điểm mắc võng trên đỉnh ngọn cây hay chúng ta là mua cổ phiếu vào đúng đỉnh của thị trường à, nguyên nhân thứ hai mà phần lớn các nhà đầu tư thường mắc phải đó là chúng ta nghe mách nước của các chuyên gia ở giai đoạn này thì các, các bạn biết rằng là phần lớn các chuyên gia đặc biệt là các công ty chứng khoán thì đều có những cái nhận định là thị trường bắt đầu là bước vào một trend mới hôm qua Dũng cũng xem cái nhận định thì rất nhiều công ty chứng khoán phần lớn luôn 100% là công ty chứng khoán nhận định là thị trường bước vào một trend tăng rất là mạnh nên khi mà chúng ta không có kiến thức và chúng ta đi đi nghe những cái chuyên gia như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong việc đầu tư đặc biệt là nếu chúng ta học một cái phương pháp mà chúng ta không hiểu về bản chất vận động nó do sao bởi vì trên thị trường thì có rất nhiều các hệ thống phương pháp đầu tư khác nhau nếu chúng ta không hiểu chúng ta đi nghe cái phương pháp mà ai đó mà chúng ta không biết được thì rõ ràng đây là một con dao hai lưỡi và phần lớn đó là thua nó sẽ thuộc về chúng ta chúng ta không mọi thứ nó đều có một cái quy luật chúng ta gọi là quy luật nhân quả hay là quy luật lượng đủ chất đổi bạn không có kiến thức bạn không có kỹ năng bạn không có trải nghiệm thì bạn không bao giờ có thể thành công được trên thị trường và khi mà thị trường đạt đỉnh thì cảm xúc của nhà đầu tư ờ, cảm xúc của các chuyên gia cảm xúc của báo chí đưa ra những toàn những thông tin tích cực mà chúng ta mua vào dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và đây chính là những thời điểm mà Dũng đã cảnh báo khi mà Dũng cảnh báo trong quá trình hồi phục như này các bạn biết rằng là thông thường thì một số anh chị em có thể đạt đến mức lợi nhuận 10 Tuy nhiên thì 10 đó mà chúng ta sử dụng thêm margin nữa thì chúng ta sẽ Ờ, nói ở phần thứ 4 để chúng ta biết rằng lý do vì sao chúng ta bị thua lỗ nên ở đây cái yếu tố thứ hai mà các bạn nhận thấy đó là chúng ta nghe cái thông tin mách nước của các chuyên gia hoặc là chúng ta nghe ngóng trên diễn đàn là thị trường người ta bảo là còn tiếp tục tăng nữa và chúng ta mua vào đây là lý do dẫn đến là sự thua lỗ của rất nhiều nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mới ạ à, tiếp theo chúng ta biết rằng là khi cổ phiếu đảo chiều á đúng không khi mà cổ phiếu đảo chiều thì điều gì dẫn đến cái sự đảo chiều rất là mạnh của thị trường bởi vì chúng ta nhìn thấy là trong lúc mà đi lên của cổ phiếu đúng không ạ trong lúc mà thị trường bắt đầu đi lên thì cái quan trọng là chúng ta thấy rằng là mọi thứ chúng ta quan sát chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy là đều có những cái tính chất là rất tích cực đúng không ạ khi mà tích cực tất cả tích cực cảm xúc cũng như là những hành vi mà chúng ta thấy rằng là Ờ, chúng ta đầu tư đã thành công ở một số giai đoạn trước đó rồi có rất nhiều anh chị em đã đầu tư đã được 5 đến 10 phần trăm rồi và chúng ta bắt đầu chuyển sang một cái nhóm cổ phiếu nào đó đây thì chúng ta gọi là gia tăng cái vị thế sang một nhóm nào đó mà chúng ta không nhận diện được cái vấn đề đó là thị trường chung thị trường chung hay là ở Việt Nam chúng ta là viên 30 của VN đấy là một cái thị trường tổng thể nó sẽ quyết định cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu chúng ta như thế nào nhưng khi mà chúng ta đã có cái lợi nhuận một vài cổ phiếu nào đó rồi mà chúng ta không quan tâm đến diễn biến của thị trường thường chung mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái cổ phiếu của chúng ta có ý định mua vào và dẫn đến cái sự chết chóc dẫn đến cái sự thua lỗ dẫn đến cái sự trắng tay mất hết lợi nhuận trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta và nếu các bạn ai đó đã hiểu cái phương pháp mà Dũng chia sẻ hiểu rõ được những cái chiến lược mà Dũng đã nói trên thị trường thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ tránh được rất nhiều sai lầm tránh được rất nhiều cái hậu quả mà chúng ta có thể Ờ, phải trải qua trong quá trình đầu tư uh, đầu tư thực sự nó là một cái dũng theo dũng nói là một mỏ vàng rất là tuyệt vời với chúng ta mà nếu chúng ta biết khai thác thì rõ ràng là uh, chúng ta có thể khai thác được rất nhiều vàng và chúng ta có thể thành công và giàu có tuy nhiên việc mà chúng ta chống đỡ hoặc là trong cái mỏ vàng đó chúng ta khai thác một cách uh, cầu thả thì điều gì sẽ dẫn đến cái việc mà uh, một vài lần chúng ta có thể kiếm được tiền nhưng đa phần hầm sẽ bị sập và nó giống như trong đầu tư chứng khoán thì bạn mua một vài lần các bạn có thể thành công tuy nhiên thì có thể bạn sẽ có thể trả giá khi mà cái giai đoạn cuối hay là bạn đang mắc võng trên đỉnh ngọn cây cái cuối cùng đó là lý do vì sao chúng ta bị trắng tay bởi vì thứ nhất là bạn sử dụng margin một cách thái quá thông thường khi mà chúng ta đầu tư chúng ta có mức lợi nhuận nào đó thì bắt đầu chúng ta gia tăng margin và đẩy margin ở mức rất cao bạn có thể đạt những lợi nhuận 10 đến 15 phần trăm nhưng khi mà bạn tăng margin thì bạn chỉ cần lỗ khoảng độ 7 6 7% thôi thì toàn bộ lợi nhuận của bạn cũng bay một cách nhanh chóng bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta lỗ nó tính từ trên xuống dưới và thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng đòn bẩy thì toàn bộ cái lợi nhuận của chúng ta cũng uh, biến mất trong một cái khoảng thời gian có thể trong một ngày thậm chí là trong hai ngày nên chính vì vậy thì trong mỗi chu kỳ trong mỗi giai đoạn như thế nào thì bạn có thể sử dụng margin một cách hợp lý thay vì chúng ta sử dụng margin một cách bừa bãi đây là những cái nguyên nhân dẫn đến thất bại trong quá trình đầu tư vì sao các bạn à, thấy rằng Dũng chia sẻ à, rất nhiều cái vấn đề là phòng thủ bởi vì trong đầu tư chứng khoán thì yếu tố quan trọng nhất để thành công đó là phòng thủ bạn phòng thủ ở đây không phải là à, bạn không mua cổ phiếu hoặc là bạn cứ đứng ngoài hay là bạn cắt lót mà phòng thủ ở đây là bạn phải tìm ra cái thời điểm nào tốt nhất để bạn tham gia thị trường và biết cái cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu bởi vì cái phòng thủ quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán đó là kiến thức của các bạn Bởi vì kiến thức của bạn, cái kỹ năng của bạn trong đầu tư chứng khoán hoặc là chúng ta cái trải nghiệm của chúng ta, chúng ta nhận ra được những cái bài học kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán đó là phòng thủ quan trọng nhất chứ không phải là chúng ta sử dụng margin hay không sử dụng margin hay chúng ta cắt lót hay không cắt lót. Nên chính vì vậy nếu những bạn nào thực sự muốn đầu tư chuyên nghiệp, thực sự muốn đầu tư uh, một có một cái lợi nhuận cũng như là uh, muốn là cái đầu tư này nó là cái sự nghiệp của mình thì uh, theo Dũng thì uh, chúng ta cần phải hiểu rõ được cái cái tầm quan trọng phòng thủ tại vì trên thị trường thì Dũng thấy là phần lớn các anh em chia sẻ đến 99% chia sẻ đó là gì ạ tấn công ạ và nếu chúng ta cứ tấn công như họ như vậy thì ai là người phòng thủ và trong bóng đá thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không phòng thủ thì việc mà chúng ta thắng 20 quả hay thắng 100 quả mà chúng ta thua 101 quả là chúng ta đã bị mất hết rồi nên ở đây chúng ta biết rằng là phòng thủ là phòng thủ thứ nhất là chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức chuẩn tư duy chuẩn uh, tư duy chuẩn kiến thức chuẩn và tìm những ai đó thực sự là thành công để chúng ta mô phỏng hóa phương pháp của họ hãy hãy, hãy chúng ta đắm chìm hay là theo họ để uh, được họ dẫn dắt đi đến cái thành công trong uh, đầu tư chứng khoán của chúng ta ở trước khi vào cái phần mà Dũng mới chia sẻ trên biểu đồ thì đây là bốn lý do vì sao dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và trong biểu đồ này thì Dũng cũng muốn nói các bạn đó là à, chúng ta đầu tư không thể ngày một ngày hai tại vì làm gì chúng ta phải cộng 10.000 giờ nhưng nếu chúng ta có một ai đó dẫn dắt thì cái thời gian chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều nên chính vì vậy các, bạn những bạn nào đã theo dõi cái uh, những chia sẻ của Dũng trong suốt nhiều thời gian qua thì bạn sẽ thấy là thứ nhất là chúng ta sẽ thấy giảm được rất nhiều cái cái uh, kiến thức tức là trải nghiệm đánh hết chúng ta phải trải qua chúng ta phải thua lỗ nhưng qua những kỹ năng của Dũng thì các bạn đã học được rất nhiều thứ cái thứ hai là các bạn đã mua được những cổ phiếu dẫn đầu hay là chúng ta gọi là những cái siêu cổ phiếu trong những chu kỳ thị trường hồi phục đó là những cái bước mà chúng ta có thể thành công và chiến thắng thị trường bởi thị trường chứng khoán là cực kỳ không liệt <clears throat> ok và các bạn sẽ quan sát đó là ở đây Dũng sẽ đang chia sẻ là chỉ số VN Index à, cái, cái chỉ số VN Index của chúng ta đang thấy ở đây đó là trong quá trình mà cổ phiếu hay là thị trường chung đang tiếp đến cái vùng kháng cự rất mạnh Dũng nói với các bạn đó là vùng kháng cự rất mạnh ở trong vết A thì những quá trình chúng ta gọi là những SOW6 khối lượng lớn tức là giảm gãy kênh khối lượng lớn và giá giảm mạnh đây là những tín hiệu cho chúng ta lấy là cái sự bán tháo của dòng tiền lớn sau khi sự bán tháo của dòng tiền lớn thì cổ phiếu thông thường nó sẽ không thể nào giảm nữa được bởi vì thứ nhất là nếu có giảm nữa thì điều gì sẽ diễn ra các bạn nhớ giảm nữa thì gần như là các tổ chức họ cũng không bán ra được và thứ hai nữa là cũng có thể giai đoạn này là đây là cái giai đoạn mà người ta cũng không muốn bán ra nữa bởi vì các cổ phiếu này đang rẻ và rất nhiều cổ phiếu khác rất nhiều các tổ chức khác họ mua vào nhưng tuy nhiên để làm sao để chúng ta nhận biết được là dòng tiền này đây có phải là rũ ra để kéo lên hay là rũ ra để đi xuống thì chúng ta biết rằng là trong quá trình hồi phục chúng ta gọi là trong quá trình hồi phục nếu khối lượng ở đây nó thấp các bạn nhớ nhá nếu khối lượng ở đây thấp thì cái xu hướng giảm tiếp nó sẽ diễn ra các bạn nhớ này nếu khối lượng ở đây thấp thì xu hướng giảm tiếp sẽ diễn ra và chúng ta biết rằng là có một cái video Dũng chia sẻ đó là một quá trình đi lên một quá trình đi lên với khối lượng đang có xu hướng giảm đây là cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý ạ đặc điểm đầu tiên là khối lượng giảm ở trong vùng này chúng ta đặc điểm là khối lượng giảm vùng trong vùng này với khối lượng lớn gãy kênh hay là SOW6 à, đây là cho sự bán tháo thứ hai là hồi phục không có cầu vào chúng ta hồi phục không có cầu vào tuy nhiên một vài cổ phiếu cũng đã có thể hồi phục ở đây và chúng ta biết rằng là trong một cái quy luật đó là lượng đủ chất đổi thì rõ ràng quá trình tích lũy này rõ ràng là yếu đúng không ạ rõ ràng là yếu hơn so với cái thực sự thực rất là nhiều bởi vì nó kéo lên mà không có khối lượng thì làm sao được cổ phiếu hay thị trường chung có thể bước vào một trend tăng được và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là thường thì chúng ta sẽ trong lý thuyết chúng ta học giả sử là chúng ta vùng này là vùng mà thị trường điều chỉnh rất mạnh chúng ta không ra mua một số anh chị em mua ở đây rồi thì đến đây chúng ta đã có khoảng độ 15 phần trăm đó là cao khoảng 10 phần trăm khi đến vùng này chúng ta có thể chốt được cổ phiếu chúng ta nhưng tuy nhiên thì chúng ta có một cái xu hướng là mua một cổ phiếu khác trong cái giai đoạn mà của thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy ở sát đỉnh như này chúng ta gọi là tích lũy bởi vì thứ nhất là chưa điều chỉnh mạnh à, khi mà nó sát đỉnh như này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở việc mà chúng ta tiếp tục nâng margin thì chỉ cần một phiên giảm như này thôi thì toàn bộ những cái lợi nhuận mà những ai mua ở đây sẽ là gọi là bay hết đấy là cái đầu tiên mà chúng ta gọi là cái công thức mà chúng ta sử dụng margin một cách thiếu cái chính xác vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ thấy là trong cái giai đoạn này này à, bản thân là khi chúng ta không dám mua đầu tiên chúng ta không dám mua đến đây chúng ta lại không dám mua nhưng đến đây mọi thứ bắt đầu rõ ràng rồi chúng ta mua khi mà chúng ta mua thì chúng ta bắt đầu có một chút lợi nhuận và chúng ta cảm giác như là cái sự bình an của chúng ta tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu nó đang sideways và ngày nào nó cũng tạo ra những cái phiên tăng đầu phiên trong cuối phiên giảm tăng đầu phiên cuối phiên giảm như cái đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy là chúng ta rất sót ruột đúng không ạ phần lớn mọi người rất sót ruột và mua vào mua vào trong đoạn này và chính vì mua vào đoạn này chúng ta không nhìn thấy cả một cái chu kỳ ở đây cả một cái bức tranh tổng thể ở đây dẫn đến là chúng ta thường là mắc võng trên đỉnh ngọn cây hay chúng ta là mua tại đỉnh ngắn hạn chúng ta gọi là mua tại đỉnh ngắn hạn điều thứ ba là chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn này này khi mà thị trường tiếp tục tăng thì uh, Dũng quan sát về phần lớn các công ty chứng khoán đến 100% các công ty chứng khoán nhận định thì thị trường của cái phiên này là thị trường bước vào một trend bước vào một trend bước vào một xu hướng tăng vậy khi mà thị trường bước vào một trend một xu hướng tăng thì bạn thử đặt ra bạn mua ở trong loại này thì sau khoảng một tuần nữa ờ, một tháng nữa thì bạn sẽ kết quả của bạn như thế nào câu hỏi đặt ra là sau một tuần nữa một tháng nữa kết quả bạn như thế nào đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải nắm rõ được và cái cuối cùng mà các bạn thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường là họ ờ, không biết là mua ở đâu nên khi mà cổ phiếu cứ lên họ sót ruột lên họ sót ruột và cuối cùng khi mà giai đoạn này thì chúng ta thấy là chúng ta rất dễ mua cổ phiếu và chúng ta sẽ mua vào đúng cái thời điểm mà mà dễ mua nhất chính là đỉnh của ngọn cây như này mà trên thị trường thì báo chí vẫn đang giật tít là uh, covid đang uh, hoành hành đang là diễn ra rất xấu như thị trường chúng ta là vẫn đang lên rất mạnh chứng tỏ là thị trường đang rất mạnh không ảnh hưởng của covid à, tuy nhiên thì bạn biết ở đây là những cái quá trình hồi phục rất là rủi ro với chúng ta bởi vì câu hỏi đầu, đầu đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là với cái việc phân tích kỹ thuật thì Dũng đã uh, thấy rằng cái đầu tiên là cái quá trình giảm mạnh ở đây cái thứ hai là khối lượng hồi phục ở mức thấp đây chúng ta gọi là khối lượng mức thấp cái thứ ba là trong quá trình mà tạo đỉnh đây thì chúng ta đã nhìn thấy là khối lượng đã có dấu hiệu giảm đi ạ khối lượng có đã có giảm đi và cái điều thứ ba nữa các bạn nhìn nhận đây là cái đỉnh đầu tiên của nó và cái đỉnh thứ hai như hôm qua Dũng đã phân tích cho cái học viên của Dũng trong tối hôm qua đó là cái đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất khoảng độ 13% khi mà cái đỉnh thứ hai vượt đỉnh mà khối lượng thấp hơn thì đây là một tín hiệu rất là xấu trong cái việc đầu tư của mình Ok đây là cái việc rất xấu trong việc đầu tư và khả năng thị trường sẽ có những điều chỉnh vào phiên hôm nay Đấy, bạn nào đã học về cái tối hôm qua ở đây các bạn hãy comment cho Dũng đúng không ạ những ai đã học về cái kiến thức tối hôm qua khi mà Dũng chia sẻ thì hãy comment cái kiến thức mà khi mà chúng ta học ở đây chúng ta biết rằng là việc mà kéo lên khối lượng thấp so với đỉnh cũ đây là một tín hiệu rất là xấu cái thứ hai là trong quá trình đi lên hay chúng ta gọi là uh, mô hình cái nêm khối lượng ngày giảm thì đây là xấu cái thứ ba là uh, đây là giảm rất là mạnh khối lượng lớn và quá trình hồi phục khối lượng thấp chúng ta gọi là nó mất cái uh, mất uh, một cái gọi là cân đối cung cầu hay chúng ta gọi là trong quá trình kéo lên cổ phiếu thì chúng ta khối lượng không tăng đây là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng và chúng ta có thể phân tích thêm một vài các cổ phiếu để chúng ta nhìn nhận ở cái phiên hôm qua trước khi mà chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về thị trường trong thời gian tới giờ CTG thì các bạn biết là trong quá trình tạo gáp ở đây thị trường cổ phiếu vẫn đang đứng im ở đây ạ à. nếu ai gọi là chúng ta biết rằng là ai học về nến hoặc là học về cái khoảng trống này mà cổ phiếu đứng điểm đây thì cái xu hướng của cổ phiếu này đang là xu hướng có thể điều chỉnh ngắn hạn nó trùng với cái cổ phiếu này đạt đỉnh đấy trùng với cái cổ phiếu này đạt đỉnh ngắn hạn và đây là một tín hiệu cho chúng ta thấy là quá trình đảo chiều trong cái phiên này thứ hai là việc Vietcombank chúng ta nhìn thấy là quá trình tăng của Vietcombank khối lượng cực kỳ thấp mà khi đạt đỉnh này thì cái khả năng đảo chiều của nó rất là cao cái thứ ba nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là một số các cổ phiếu như là cổ phiếu BIDB đây chúng ta xem một vài cổ phiếu BIDB cũng lên vượt đỉnh và ở đây chúng ta thấy khối lượng cực kỳ thấp thì cái khả năng đảo chiều rất là lớn nó từ những cái này nó củng cố cho tất cả cái giả thuyết mà Dũng vừa chia sẻ đó là gì ạ giảm FOW6 đi lên với khối lượng thấp và nó hình thành cái nêm ở phía trên đặc biệt là vượt đỉnh với khối lượng nhỏ hơn uh, tức là khối lượng nhỏ hơn 13% đấy là những yếu tố nếu các bạn hiểu rõ được thì các bạn thấy là phân tích thị trường chung nó rất là dễ đúng không nó rất là dễ và các bạn biết rằng là nếu trong điều kiện thị trường trong thời gian tới chúng ta gọi là trong thời gian tới bởi vì chúng ta biết rằng là việc mà vượt đỉnh khối lượng thấp mà hôm nay giảm với khối lượng bắt đầu có sự gia tăng như này hay chúng ta gọi là phân phối thì trong trường hợp phiên thứ hai mà nó giảm gãy kênh này nha chúng ta gọi giảm gãy kênh này thôi thì nó có sự bán tháo rất lớn và thậm chí là thị trường lại tiếp tục về 740 ở viên 30 nên rõ ràng là đầu tư trong giai đoạn này nha đầu tư trong giai đoạn này chúng ta thấy là rủi ro của chúng ta nó đến 90 và chúng ta đã thấy là lợi nhuận chúng ta chỉ có 10 mà rủi ro 90 mà có rất nhiều chuyên gia vẫn khuyên nghị khuyến nghị chúng ta mua tích lũy ở trong loại này khi mà khuyến nghị mua tích lũy chỗ này thì chúng ta mất cái chi phí cơ hội bởi vì cổ phiếu có thể giảm về phía này giảm về cái đáy thậm chí là xuyên thủng cái đáy này và việc mà chúng ta mất chi phí cơ hội thì chúng ta sẽ đi tìm lựa chọn các cổ phiếu khác rất là khó bởi vì trên thị trường nó có rất nhiều cổ phiếu và khi mà cổ phiếu đó nó có thể bị ảnh hưởng của thị trường thường chung nó giảm tiếp tục giảm và dẫn đến là chúng ta có thể bị thua lỗ nhiều hơn chúng ta có thể thêm một vài các cổ phiếu khác nữa như giả sử chúng ta có gác à, thị trường chúng ta biết rằng là ngành dầu khí hiện tại là Ờ, giá dầu vẫn đang trong xuống giảm và với cái việc mà quá trình nó giảm sâu nó hồi này nó là những cái hồi bình thường đấy ạ tất cả những chúng ta nhìn này nó hồi những này nó là hồi rất bình thường chúng ta không có cơ hội để mua cổ phiếu ở trong đoạn này bởi xu hướng về trung hạn dài hạn thậm chí là ngắn hạn nó đang là rất xấu thì cái cơ hội để chúng ta biết rằng giá tăng rất là mạnh đúng không giá tăng rất à giá khối lượng tăng rất mạnh nhưng giá không tăng chúng ta gọi là theo quy luật là nỗ lực thành công tức là việc mà khối lượng như này uh, tăng như này mà giá không tăng tương ứng thì cho chúng ta thấy là cái lượng uh, cung bán ra rất lớn của cổ phiếu này thực sự nó đang là rất xấu chúng ta có thể thêm những cổ phiếu như Vinamilk đúng không Vinamilk cũng tương tự như vậy chúng ta biết rằng là đang gặp cái vùng kháng cự khá mạnh với vực kháng cự khá mạnh và với những cái quá trình đi lên với khối lượng thấp như này thì rõ ràng là rủi ro của những cổ phiếu này rất là cao cái kết quả kinh doanh lợi nhuận của Vinamilk nó cũng không phải là tốt lắm nên rõ ràng là nhìn về bức tranh tổng thể thì chúng ta thấy là thị trường chung hay VN30 của chúng ta nó đang trong một quá trình nữa có những cái tín hiệu khả năng điều chỉnh rất là cao các bạn nhớ nhá có những tín hiệu điều chỉnh rất cao và bạn biết rằng là trong trường hợp mà nó bị gãy gãy cái vùng hỗ trợ này với khối lượng lớn thì chúng ta cần phải bán tháo và bán hết ra bởi vì quá trình nó thể tiếp tục xuống thế này và lúc ấy chúng ta có thể mua sau cũng không sao cả nên ở giai đoạn này thì Dũng nói các bạn đó là việc khối lượng có sự gia tăng việc bất qua cái đỉnh cũ đấy ạ đỉnh cũ của của cách đó hai phiên khối lượng thấp hơn 13% nó là xấu việc mà đi lên trong quá trình đi lên khối lượng à, đi xuống thì nó cũng củng cố cho cái xu hướng xấu việc mà các cổ phiếu đã gần như chạm vùng cái vùng kháng cự nữa đây là vùng kháng cự rất là mạnh nên nó cũng củng cố cho chúng ta biết rằng là cái xu hướng của chúng ta thấy là đang ở trạng thái rủi ro rất nhiều trong thời điểm này thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu sẽ là những cổ phiếu tích cực trong giai đoạn tới đó là cổ phiếu HPG nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần đợi quá trình nó có thể chúng ta gọi là điều chỉnh để xem là lượng cung cầu nó ra sao trước khi chúng ta mua vào chưa chắc đã muộn bởi vì khối lượng của nó cũng đang có sự gia tăng nếu khối lượng tăng như thế này tăng rất mạnh này thì cổ phiếu rất khó để tăng mạnh ngay nên chúng ta hạn chế mua khi mà khối lượng của nó đang ở mức cao và giá giảm như này đấy để các bạn hiểu rõ được ở đầu tư chứng khoán là gì ạ chúng ta cần hiểu rõ được quy luật cung cầu hiểu rõ được cái quy luật nỗ lực thành công hiểu rõ được quy luật nhân quả hoặc là nắm rõ được quy luật lượng đủ chất đổi tức là ở ờ, big boy nó phải thu gom đủ cổ phiếu nó mới lên được chứ à, mới bà con chúng ta có bao nhiêu tiền mà chúng ta cứ mua à, suốt ngày mua suốt ngày bán làm sao mà chúng ta có thể thành công được và chỉ tốn phí trong quá trình giao dịch thôi và chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác như nhóm của vick thì chúng ta cũng thấy rằng là quá trình mà vick đang trong quá trình xu hướng giảm thì chúng ta thấy này xu hướng giảm rất là rõ nét những cái những cái biến động ở đây chúng ta thấy là uh, thực sự là cổ phiếu VIX rất khó để hồi hoặc là uh, đi lên trong loại này nên rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với uh, ờ, VN30 hay là các cổ phiếu nền tảng chúng ta thấy là đều có những cái những tín hiệu nó không được tốt lắm tín hiệu không được tốt lắm nên vật vấn đề ở đây là chỉ một cổ phiếu hoặc là chỉ một nhóm cổ phiếu ngân hàng gãy kênh thôi thì thị trường chúng ta sẽ bước vào một quá trình điều chỉnh ngắn hạn và đấy là lý do vì sao các bạn uh, nên tìm hiểu và hiểu rõ vì sao chúng ta cần phải nắm rõ bản chất của nó vì sao chúng ta cần phải nắm rõ về thị trường chung biết rõ uh, thị trường chung phân tự phân tích uh, đây là một cái cực kỳ quan trọng bởi vì nếu mà các bạn chỉ cần nghe các chuyên gia chứng khoán hoặc là lên ra mạng theo dõi những khác thì, các bạn chỉ thống kê thôi ạ thì cái xác suất thành công và thất bại sẽ rất là cao tức là cái sự thất bại ở mức rất là cao đây là chính vì vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ được cái cái chiến lược của mình một lần nữa thì uh, chúng ta tổng kết ở đoạn này thì các bạn sẽ thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được bốn cái yếu tố quan trọng để chúng ta biết rằng là chúng ta có nên tham gia hoặc thoát ra khỏi thị trường đó là khi mà thị trường bắt đầu bước vào đi lên vào một vùng kháng cự rất mạnh thì lúc đó chúng ta không cố mua nữa bởi vì thời điểm đó chúng ta cố mua là đó là lý do vì sao dẫn đến thất bại lúc đó thị trường có thể đảo chiều và chúng ta có thể bị lỗ rất là nặng cái thứ hai là chúng ta không nên nghe tất cả các chuyên gia chứng khoán bởi vì phần lớn họ cũng chỉ làm công ăn lương và bản thân họ không đầu tư khi họ không đầu tư thì họ không có phần lớn là họ chỉ là cả viết viết bài thôi và chúng ta có thể lên trên diễn đàn chúng ta ghi vào lịch sử chúng ta biết ngay đó là những cái mốc then chốt thì thường là cái sự sai lầm lớn nhất tất cả những cái điểm then chốt thì các chuyên gia đều là những sai lầm lớn nhất nên chính vì vậy thì các bạn cần phải trang bị cho mình kiến thức đầy đủ thứ ba là chúng ta không sử dụng margin ở những cái vùng đỉnh này đặc biệt chúng ta đang có mức độ lãi rồi chúng ta chỉ sử dụng margin vào những cái nền tảng khi nó xác nhận và nó vượt thoát ra một xu mới à, và cái cuối cùng là chúng ta thấy rằng là việc đầu tư có lãi thì chúng ta cần phải hiểu rõ được phân tích kỹ thuật để chúng ta hạn chế là tiếp tục mua mới cổ phiếu khác khi mà chúng ta mua mới cổ phiếu khác mà chúng ta không biết rằng là thị trường chung bắt đầu có những tín hiệu